bài của Jenny DNI nhé bài này cũng sẽ chia đến hai đoạn đoạn thứ nhất 5 6 7 8 1 2 3 và 4 tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy đá ok động tác đầu tiên tay trước nha mở tay dừng vào lưới sau đó nắm vào để chất lên mặt như này đưa lên mở ra này khử dừng dừng ba điểm ok mở lên lên xuống này chắc ok còn chân đầu tiên chân phải mình sẽ đánh chéo lên như này ok tiếp theo về chân phải của chân trái lên không đặt được một lần nữa và đổi và đổi và đổi tiếp theo mở chân trái về đặt lại chân ngang như thế này tay nắm đồng thời đẩy phần đầu gối chân phải vào như nào ok sau đó này mở ngón tay thu vào được tiếp theo về chân phải xoay chân trái vào và đồng thời khi mọi người đổi chân từ chân phải qua chân trái thì tay phải người hai tay mới mở đâm ra và sau đó giật về e chắc e ok đồng thời người đang ở phía bên trái mình sẽ quay qua phía bên phải tiếp theo người đánh ngược lên một vòng từ phải qua trái thế này ok sau đó rút chân về rút chân phải về à xuống rút lên nhẹ nhàng sau đó này bước sang phải một bước hai thì mình sẽ đánh hông ok về động tác này mình sẽ làm tập phải trái liên tiếp phải trái phải xoay hông phải xoay hông phải xoay dậm nhún xuống nhìn ngọn ngoén chắc, một hai ba bốn năm sáu bảy tám ok còn tay này một hai thì vừa sẽ mở như này tiếp theo ba bốn năm và sáu bảy bên ok thể kết hợp với hông nhá 5 6 7 8 này 1 2 3 4 5 và 6 7 và 8 ok tiếp theo lại dập 1 2 như là mình sẽ không đánh không vòng tròn nữa mình chỉ đánh không qua lại như này thôi nhưng vẫn là dập thân thẳng 1 2 3 ok sợ nhịp năm thì chúng ta sẽ đi hôm khác rồi khi chân giận lần lượt đánh không qua phải thì tay mình sẽ móc vào bên bên ờ, bên, bên phải chân mọi người một này đó hai này ba này bốn này sợ nhịp năm mọi người giận ở chân phải và đánh không, hất tay xuống đi một vòng như thế này ngửa đầu ra đưa hông từ phải qua trái ok và đầu cũng như thế tiếp theo tay nhá đặt ở đầu hất bốn năm 6, 7, 8 Khi làm động tác này thì mọi người sẽ dùng tay trái mọi người dùng thẳng ha lùi này sau đó cự lùi ngược lùi ngược em xuống tiếp theo lại một lần nữa chân phải bước xuống thì tay rất cao lên và với người chân trái lên này tiến lên bốn nhịp chân năm mở chân phải tay mở đánh chân trái tay đó em n ok mình sẽ đọc 5 6 7 8 1 ok đi từ chân này 5 6 7 8 1 thì bước cái chân xuống tiếp theo mình sẽ đặt thấp lên và đi di chuyển lên như thế này free free ok sau đó mình sẽ chỉ tay theo nhạc đá bước tay xuống and lùi xuống đánh phần tay trái lên thẳng tiếp theo lùi này đá yếu and knee bây cái đường yếu bạn nhá 5 6 7 8 1 2 đánh chân phải đủ lên đủ lên về chắc thắt chắc nắm mở nắm xoay sang thoát ngực sang muốn lên dậm mở dậm đánh tay dậm đánh tay dậm và lên dẫn yên ả én én đi không giày sách lùi một hai ba bốn năm sáu bảy tám én sát lên lên lên phải én à én lùi lên ê ê ếch và theo nhịp nhạc chỉ theo một hai này chấm én lên én xuống in ừ, ok bây giờ thì mình sẽ đến nhịp nhanh cùng nhạc hạ năm sáu bảy tám một hai ba và bốn và năm và sáu và bảy và tám và một hai ba và bốn năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm và sáu bảy và tám một em để tám cái tiếp theo đoạn thứ hai mình sẽ đến trên hai năm sáu bảy tám một và hai ba và bốn và năm sáu bảy tám một hai ba và bốn và năm sáu bảy tám một và hai ba bốn năm sáu bảy tám một

chi tiết đường tác sẽ như sau trước là một người đang thử đây là lên đúng không sau bây giờ mọi người sẽ đánh ba ra sau ra phải một and hai and ba bốn lần cho mình tay thì mọi người cứ thả lỏng thôi đồng thời mình sẽ bật nhẹ hai chân ra một and cái hai mình sẽ xuống chân như này tiếp theo ba lại cao bốn lại xuống thấp ok mọi người mọi người có thể đệm thêm bằng trên phải này một đó lên đất tiếp theo mọi người đưa đầu về sức khớp lật về bên trái ạ em <laughs> ok như thế này đồng thời người mình sẽ hơi như thế kia bên trái luôn em chắc như thế đúng không sau đó bây giờ để tay về dán bên đi ok mở nhá sau đó này nắm mở kéo đụng ok đầu tiên là tay trái ở trên này nắm mở kéo ra đụng ok về giáo dục B thì mọi người đang phải đang không bên này và đổi người sang bên này đúng không bây giờ về giáo dục B thì mọi người sẽ đánh lại phần thông tin về viết pháp về giá như thế này đầu sẽ hơi xoay qua phía phải của ông hẳn ok tiếp theo nắm mở cổ ra lại và thu chân phải về tay trái tiếp theo này xuôi tay phải xuống dưới tay trái lên trên các bạn các bạn các bạn khi đặt các này thì mình sẽ nhún và mình để thông lên bên trái ok tiếp theo này tay phải lên đánh giá lên thì ở đây ok khi làm lần này thì mọi người có thể thích chân này chân phải này thì không phải chân trái thì không trái ok tiếp theo mọi người để chân trái lên trên nhé ok sợ nhất không đặt xuống em chắc tiếp theo này đi sang bên này đi xuống thì mình sẽ hạ tay và đi về consider and hip tay ok tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt nước cái u đến nước vi gì đó đó thì mình người sẽ làm các tay lên như này em chỉ tay lên em chỉ chân mọi người đi thẳng lên không hoặc là lùi đó đi lên lùi xuống ok về nhịp thì chúng ta đủ tám nhịp một hai ba bốn năm sáu bảy tám tiếp theo về lại chỗ của mình để chúng ta phải lên trở xuống này khi chúng ta phải lên trở xuống ok và sau mở chân rồi đợi nhạc một chút mình sẽ đưa tay lên rút xuống như thế này và thả tay xuống khi ta giữ im và đánh đầu phải phải và sau đó thì mình sẽ ở chỗ đoạn ráp còn về phía chân nha phía chân nha khi mọi người bốc tay như thế này đó đưa lên cao bốc tay xuống thì mình sẽ đánh không từ phải qua trái không phải besar ok đổi người về trước đổi người về trước này mình ok sáu em về chân vẫn mở hạn cái giờ này trả là chắc em di chuyển nó rắc ok và sau giờ thì mình sẽ ghép lại nhé năm sáu bảy tám em một em hai em ba em não

연차를